Vâng, xin kính chào tất cả các bạn nhé Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh soi cầu Minh Tú Thì hiện tại bây giờ đang buổi tối các bạn ạ Buổi tối ngày thứ 6 ngày 31 tháng 5 năm 2019 Thì trước mặt mình đây là kết quả số kiến tiết miền Bắc Đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay thì à, về 05 các bạn nhé Vẫn liên quan ngày hôm trước Ngày hôm trước của chúng ta là ngày thứ 5 ngày 30 tháng 5 năm 2019 Thì đặc biệt của chúng ta về 25 tổng 7 Thì hôm nay thì là 05 kép lệch các bạn nhé chạm 5 của chúng ta hôm nay là về luôn đít về luôn đít đó là 05 đặc biệt chúng ta là 05 mà tổng 05 tổng 0 và à, tổng 5 xin lỗi các bạn tổng 5 và là kép lệch hôm nay rất tiếc là chúng ta ở trên YouTube chúng ta không ăn được cái đặc biệt đó là 05 rất là tiếc chúng ta chỉ ăn chạm thôi chỉ ăn được chạm thôi thì trước khi vào việc chính như mọi hôm thì mình kiểm tra một chút về mặt lô tô chút cho các bạn nhé về mặt lô tô hai nháy ngày hôm nay thì 06 và hai nháy này 84 và hai nháy này và hôm nay số số chúng ta không có đầu nào bị câm cả nhưng hôm qua mình nói các bạn là đầu không và đầu 6 chúng ta thì mình khẳng định với các bạn mình khẳng định với các bạn đó là sẽ có chạm 05 hoặc là chạm 16 cho các bạn hôm sau ngày 31 tháng 5 năm 2019 thì chúng ta đúng hôm nay có chạm 05 các bạn nhé có cả luôn thì ngày hôm qua hôm qua mình chốt số tất cả các bạn cho ngày 31 096 thì các bạn nhấn đây hôm qua là ngày à, 30 tháng 5 năm 2019 thì mình lên kênh chốt số tất cả các bạn tham khảo cho ngày 31 tháng 5 năm 2019 bạch thủ là 98 có lót là 89 và xong thủ lô là 2332 và cái đặc biệt 46 số à quên xin lỗi các bạn đặc biệt 16 số chạm cứng hai chạm cứng đó là chạm 05 cho các bạn thì mình lên cái dạng đặc biệt đây rất đẹp nhưng mà rất tiếc là không ăn được đặc biệt các bạn chúng ta chỉ ăn chạm cứng đó là chạm 05 thì chúng ta ăn được cả hai chạm luôn là chạm cứng là chạm 05 các bạn nhé rất tiếc còn ở trên Zalo thì hôm nay này ăn được đặc biệt đó là 05 vì gì ờ, mình tận đến tận ngày hôm nay đó là ngày 31 tháng 5 thì ờ, mình mới ờ, tìm được cái tổng mình bắt được con 05 cho các bạn ở trên YouTube ở à, trên Zalo còn chúng ta trên YouTube thì không ăn được buổi tối mình không bắt được cái tổng cho các bạn thì chỉ có bắt được cái chạm thôi đó là chạm cứng là chạm 05 còn xong thủ lô là 2332 các bạn nhé xong thủ lô là 2332 thì chúng ta đã ăn được con 23 sao các bạn 23 ở đâu không biết ở đây đầu giải tư thì chúng ta ăn được con 23 xong thủ lô vậy chúc mừng các bạn với xong thủ lô còn bạch thủ lô là 98 và lót 89 thì bạch thủ lô là con 98 chúng ta thì đã ăn được con 98 bạch thủ đó là giải 5.4 vậy chúc mừng các bạn vậy hôm nay trên Zalo thì ở à, trên YouTube thì mình chốt cho các bạn đó là ăn được cái chạm cứng là chạm 05 thì chúng ta đặc biệt của chúng ta là 05 thì chúng ta đã ăn được cái chạm đó là chạm 05 các bạn nhé ăn được cả hai chạm và xong thủ lô là 2332 thì đã có là 23 và bạch thủ đó là con 98 thì chúng ta đã ăn được bạch thủ 98 vậy hôm nay ở trên YouTube thì chúng ta ăn được chạm và xong thủ và bạch thủ ăn được còn đâu là đặc biệt thì chúng ta không ăn được rất là tiếc còn ở trên Zalo hôm nay thì ờ, mình chốt cho các bạn có 16 số đặc biệt thôi lô tô thì chúng ta cũng ăn được nhưng mà đặc biệt thì chúng ta cũng ăn được mình rất kết cái tổng 05 ngày hôm nay và bắt được cái chạm cứng chạm 05 Đây. chốt số hôm nay đây các bạn này 17 giờ 20 phút thì 16 ờ, số đặc biệt đây mình bắt được cái tổng 05 đây cho các bạn thì có con 05 ở đây 16 số và hôm nay mình nói chốt cho các bạn lô tô bạch thủ là con 32 thì chúng ta lót con 23 thì có con 23 thôi chúng ta không ăn được con bạch thủ 32 nhưng hôm qua ở trên uh, YouTube thì mình nói các bạn là con 23 mình kết hơn nhưng hôm nay buổi chiều hôm nay mình đã bắt cho các bạn ở trên Zalo trên nhóm chỉ bắt con 32 cho các bạn bạch thủ còn chúng ta được đặc biệt đó là con 05 các bạn nhé ăn đặc biệt là con 05 bạch thủ thì không ăn được bạch thủ ăn con nót thôi hy vọng các bạn chơi xong thủ thì các bạn ăn được xong thủ chúc mừng các bạn và ăn được đặc biệt đó là 05 và chúc mừng các bạn ở trên uh, Zalo nhóm ngày hôm nay mình bắt được cứng được cái chạm 05 nhưng mà cái tổng 05 thì uh, đến tận chiều ngày hôm nay mình bắt được cái tổng 05 nên là trên uh, YouTube thì chúng ta không ăn được đặc biệt 05 chỉ ăn được cái chạm thôi vậy chúc mừng các bạn và hôm nay sau hai hôm như hôm qua mình nói các bạn hết đen rồi sau hai hôm hết đen nghỉ hai hôm thì hôm nay chúng ta ăn được đó là đặc biệt 16 số như mình đã nói các bạn các bạn vào trong Zalo nhóm của mình các bạn tham khảo lô tô thì hôm nào đặc biệt mình cực kết và đẹp thì mình sẽ chốt cho các bạn cái dàn rất là ít số để cho các bạn có thể vào thêm đó là 10 hay là 20 nghìn để chúng ta có thu nhập thêm ở trong cuộc sống và chúng ta chơi sổ số miền Bắc sổ số kiến thiết miền Bắc thì mình đã nói các bạn là chúng ta có thu nhập từ số miền Bắc vậy hôm nay các bạn ở trên à, nhóm nhé các bạn nhé ăn được đó là con nót 32 hoặc song thủ 323 và đặc biệt đó là con 05 chúng ta ăn đặc biệt con 05 ở cái dàn 16 số vậy chúc mừng các bạn thì mình không dài dòng nữa mình vào chốt số luôn cho ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo luôn chốt số cho ngày mùng 1 tháng 6 nha các bạn ngày mai là ngày đầu tháng này tháng 6 bạch thủ lô ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo đó là con 62 và lót đó là 26 các bạn nhé và xong thủ lô đó là 67 76 không phải hôm nay là là 67 chúng ta hình như là ra cả cặp hay sao các bạn 6776 đúng rồi 6776 chúng ta hôm nay ra cả cặp các bạn nhé nhưng mà cầu kèo nó báo như nào thì mình vẫn bắt cho các bạn như vậy chứ không phải là ra rất nhiều bạn hôm nay nhắn tin với mình nói là con 23 của chúng ta nó ra hôm trước thì có nên bỏ đi không chơi một con 32 bạch thủ không thì mình cũng nói các bạn là chúng ta chơi phải lót vào các bạn chơi xong thủ thì chơi đầu tiền còn đâu các bạn chơi bạch thủ thì các bạn phải lót vào chứ không nó về như hôm nay nó đất cầu nó về chẳng hạn nó về 23 thì chúng ta có thể gỡ lại vốn chứ chúng ta không thể chơi một phát tất tay vào một con à, bạch thủ được bạch thủ là 62 các bạn nhé bạch thủ là 62 và lót là 26 cho tất cả các bạn cho ngày mai và song thủ đó là con 6776 và số Zalo nhóm đây đó là 0868302096 cho chúng ta tất cả các bạn chúng ta đam mê sổ số, số miền Bắc thì các bạn nhắn tin các bạn thì mình sẽ chốt cho các bạn lô tô hàng ngày và đặc biệt thì chúng ta mình sẽ hôm nào thật kết thì mình sẽ chốt cho các bạn đặc biệt còn các bạn vào trong Zalo nhóm của mình thì khi đặc biệt mình kết mình cũng cho các bạn còn chúng ta kiểm tra một chút về phần uh, à, tuần suất của chúng uh, ta có những hai con số đó là con 26 số 2 trước các bạn nhé con 26 lót mình nói cho các bạn ngày mai đó là con 26 đây cũng rất đẹp các bạn nhịp đang ăn tay ba rất đẹp nghỉ ba hôm đây cũng nghỉ ba hôm đây thì ngày mai hy vọng nó nghỉ hai hôm à, nghỉ ba hôm thì chúng nó chúng ta lại được ăn đó là con 26 còn con 62 bạch thủ cho các bạn nhé 24 ba ba năm hai bốn sáu hai bốn sáu bảy Vậy không có gì phải suy nghĩ nữa Con 62 ngày mai rất là đẹp các bạn ạ Mình chỉ sợ nó mai nó lên top dòng bịch kim được các bạn ạ Mình kiểm tra một chút về top và dòng bịch kim 2662 chúng ta 62 à, bạch thủ thì không lên top các bạn nhé Bạch thủ không lên top dòng bạch kim Còn 6776 ngày mai xem mình kết con nào hơn các bạn nhé như hôm qua mình nói các bạn là mình kết con 98 hơn và con 23 thì các bạn nếu các bạn xem hết video thì các bạn chắc là các bạn cũng kết giống mình thì chúc mừng các bạn thì lọc được hai con trong bốn con thì chúng ta ăn được cả hai con con 67 ngày mai nó đẹp hơn con 76 các bạn nhé song thủ thì con 67 chúng ta đẹp hơn con 76 ngày mai nếu mà về nếu là ngày mai nó không chắc đã ra nhưng mà chúng ta vẫn chơi chờ cặp con 67 đẹp hơn nhé các bạn nhé còn đâu là ngày mai mình có một cặp đó là 33 và 88 thì mình kiểm tra trước là con 88 trước cầu rất là đẹp đấy nhưng mình không thật sự các bạn là mình không kết kép mình không tích kép một chút nào con kép nó không có duyên với mình không có duyên ở trên Zalo với mình nên là cầu rất là đẹp thì các bạn nếu xem hết video thì các bạn xem thì các bạn à, có thể tham khảo để các bạn trùng máu các bạn ngày mai con 3388 thì các bạn có thể tham khảo cầu rất là đẹp 245 245 nhịp 246 nhịp con 88 rất đẹp các bạn nhé 33 xem nào một chút vào 33 nào 22 đang ăn nhịp 2 rất là đẹp xem chút vào dòng bạch kim trong 88 chúng ta 33 chúng ta lên tốt không không lên tốt các bạn nhé Hôm nay mình chốt cho các bạn đó là 232 và 898 cũng không con nào lên tốt cả Vậy là chốt số cho ngày mùng 1 tháng 6 năm 2019 các bạn nhé. Bạch thổ là 62, Plot là 26 và xong thủ lô là 6776. Cho tất cả các bạn tham khảo trên YouTube cho ngày mùng 1 tháng 6 còn đâu là số Zalo nhóm thì các bạn có thể vào mình chốt cho các bạn lô tô cho ngày mai. Ngày mai thì tất nhiên là cầu ở trên à, YouTube thì nó sẽ khác cả cầu trên Zalo nhóm các bạn nhé. Vì là mình có nhiều thời gian mình sẽ lọc những con số tỷ lệ cao nhất và khác ở trên youtube thỉnh thoảng à, cầu mới trùng nhau mới cùng à, ở trên à, youtube thôi các bạn nhé và hôm nay mình giúp cho các bạn ở trên youtube thì các bạn ăn được đó là song thủ là 2332 và bạch thủ là 98 còn ở trên Zalo thì ăn được đặc biệt đó là 05 và lô tô song thủ là 232 còn ở trên ra trên YouTube thì các bạn chỉ có ăn được cái chạm 05 thì mình chốt cho các bạn cái chạm cứng hai chạm đó là chạm 05 thì chúng ta ăn được cả chạm cả hai chạm là 05 và chúc mừng các bạn thì ngày mai đó là ngày mùng 1 tháng 6 năm 2019 thì cũng là ngày đầu tiên của tháng 6 thì mình kính chúc tất cả các bạn là có một tháng mới là luôn thuận lợi trong công việc trước nhất là thuận lợi trong công việc thứ hai là chúng ta làm việc an toàn một tháng mới luôn luôn là an toàn và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai các bạn nhớ xem kênh thấy hợp với các bạn các bạn không tiếc gì một like ấn like hoặc là chia sẻ đều ủng hộ, ủng hộ kênh và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé